à, và anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường thì hy vọng rằng những cái ờ, trao đổi những cái chia sẻ của anh trong buổi hôm nay thì sẽ hữu ích cho anh chị ờ, trong quá trình anh chị tham gia giao dịch trên thị trường à, và để anh chị à, à, có thể trang bị cho mình những cái kiến thức những cái kỹ năng à, khi mà anh chị à, tiếp cận thị trường chứng khoán theo cái um, phương pháp phân tích kỹ thuật thì VNRX có tổ chức thường xuyên cái khóa học trực tuyến ừ, Google uh, la bàn giao dịch uh, chứng khoán uh, ở đây thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị những cái uh, định nghĩa về các chỉ báo khi mà tham gia thị trường và phân tích kỹ thuật à, và khi anh chị tham gia xong cái khoa học này thì anh chị sẽ được nhận ngay một cái chứng chỉ đào tạo trước đầu pro à, thì để mà anh chị có thể biết thêm chi tiết về cái khoa học này thì anh chị có thể à, tham khảo thêm ở các bạn chuyên gia, chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị hoặc anh chị có thể vào cái trang vào cái đường link mà tí nữa linh sẽ gửi lại ở trong phần chat để anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn về khoa học này ạ cái nội dung chính của ờ, buổi ngày hôm nay thì cũng ờ, gồm có ba phần chính à, đầu tiên thì sẽ là phần điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay à, phần tiếp theo thì anh Du sẽ chia sẻ một góc nhìn của anh về thị trường cũng như là cái nhóm ngành nhóm cổ phiếu mà có tín hiệu tích cực trong phiên dịch ngày hôm nay à, và cuối cùng là phần kia đây là các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị nhà đầu tư về cổ phiếu hay về thị trường à, và ngay bây giờ anh chị có thể để lại cái um, câu hỏi của mình trong phần uh, chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ và để đảm bảo là không bị bị gián đoạn chương trình và không ảnh hưởng đến các chị khác khi tham gia chương trình thì anh chị à, vui lòng tắt mic trong chương trình à, chương trình diễn ra cảm ơn anh chị à, xin lỗi chúng ta đã bắt đầu cái à, chương trình ngày hôm nay à, thị trường nguyên dương thì hôm nay đã có một cái phiên đầu tuần à, điều chỉnh sau một cái tuần nó tăng khá là mạnh trong trong tuần vừa qua thì đầu phiên đầu tuần ngày hôm nay thì thị trường đã có một cái phiên điều chỉnh ngay từ đầu tuần à, trong đó thì chỉ số vn 30 à, có cái mức độ giảm điểm khá mạnh trong phiên hôm nay khi mà chỉ số này giảm à, hơn 15 điểm mức một hơn một phần trăm trong à, khi đó chỉ số vn index chúng ta giảm khoảng 5,3 điểm và thanh khoản của thị trường hôm nay có à, chỉ số vn index này lên đến gần 34.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay nhìn về nhóm cổ phiếu à, dẫn dẫn dắt thị trường trong ngày hôm nay thì à, CDG này, BIC và VCI BIDV là những cổ phiếu mà ở trong trạng thái tích cực hỗ trợ cái ờ, thị trường cái phiên ngày hôm nay còn ở cái ờ, chiều tiêu cực thì có chúng ta nhìn có thấy có Maxan, Hòa Phát, Gas, Vinhome, Vietcombank là những cổ phiếu mà đã khiến cho uh, chỉ số giảm điểm trong uh, phiên giao dịch hôm nay thì trong đó những các cổ phiếu như Maxan, Hòa Phát, Gas đã khiến cho chỉ số giảm đến hơn 1,5 điểm trong phiên giao dịch hôm nay về thanh khoản thì uh, tài khoản phiên dịch ngày nay tiếp tục có cái sự vượt trội hơn so với phiên dịch à, ngày trước và hôm nay đã, đã giá trị dịch của à, phiên dịch ngày nay trên à, sàn HOE đã đạt được mức gần 434 nghìn tỷ phiên gần nay À, độ rộng thị trường thì ngay từ đầu phiên độ rộng thị trường đã có có chiều hướng uh, duy trì ở mức uh, quanh 50 uh, số lượng của mã cổ phiếu tăng uh, tuy nhiên thì sau đó cái um, cái cái đà mà rằng co và cái áp lực chốt lời xuất hiện trên thị trường đặc biệt là trong cái khung giờ sau uh, sau 14 giờ chiều thì cái số lượng cổ phiếu ờ, có có cái lúc số lượng cổ phiếu giảm điểm tăng lên mức ờ, trên 5, 54 55 phần trăm và cái số lượng cổ phiếu tăng giá thì còn lại còn tầm 40 phần trăm à, trong phiên dịch buổi chiều nhìn vào bản đồ vốn hóa này thì anh chị cũng thấy rằng là à, đa số các cổ phiếu lớn trong phiên ngày hôm nay thì đều giảm điểm trừ trường hợp của công thương thì công thương hôm nay tăng 2,2% hay là BIS à, tăng 0,72% ờ, Novaland và SAP những cái trường là những cái nhóm cổ phiếu ờ, vốn hóa lớn ờ, có được cái đà xanh ngày hôm nay à, trong trường hợp à, ờ, VIX và Techcombank thì giữ được cái đà tham chiếu còn lại thì hầu hầu như các cổ phiếu khác trong nhóm vốn hóa lớn thì đều giảm điểm à, như Maxan thì hôm nay Maxan giảm đến 3,6% à, hay là Gas giảm khoảng 2,6% họ Phát cũng có một phiên giảm hơn 2% trong phiên dịch hôm nay. À, nhìn về giao dịch của khối ngoại thì khối ngoại hôm nay cũng tiếp tục uh, loại này là bán dòng hơn 1 nghìn tỷ trong ờ, trong phiên dịch ngày nay trong đó thì bán ờ, bán dòng có Hòa Phát bán dòng hơn 200 tỷ ở Hòa Phát còn ờ, có tâm điểm của phiên dịch ngày nay thì có thể nói đến là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán khi mà nhóm cổ phiếu chứng khoán nó có một cái cái đà tăng giá khá là tốt trong đó có thể kể đến như VD, VCI hay là FTS là những cổ phiếu chứng khoán mà có cái đà tăng rất rất tốt trong phiên hôm nay à, ở chiều ngược lại thì nhóm cổ phiếu ngành thép như là Hòa Phát này hay là Sen hay Nam Kim thì cũng tiếp tục có một cái áp lực chốt lời khá khá mạnh ở nhóm cổ phiếu này à, trong phiên dịch hôm nay nếu à, chúng ta nhìn về sau diễn biến phiên dịch hôm nay chúng ta nhìn về cái chỉ số uh, à, vn thì chúng ta thấy rằng phiên này là cái phiên uh, uh, giảm của vn tuy nhiên thì chúng ta uh, nhìn thì index vẫn đang trong một cái đã chính thức xác nhận xác nhận mà bước vào một cái nhịp tăng giá mới sau khi đã vượt qua được cái vùng đỉnh quanh 1425 điểm đã tạo từ đầu tháng 7 và cái nhịp điều chỉnh của thị trường ở trong cái phiên ngày đầu tuần ngày hôm nay cũng là dễ hiểu vì trước đó nếu anh chị có tham gia cái chương buổi thứ sáu tuần trước ấy, thì ờ, các chuyên gia như anh du cũng có chia sẻ là ờ, thị trường việc thị trường nó có điều chỉnh có có thể diễn ra quá trình điều chỉnh trong tuần này khi mà chúng ta đã đã có chứng kiến những cái phiên tăng rất mạnh và vượt qua cái vùng vùng đỉnh ngắn hạn thì cái việc điều chỉnh ở ờ, thì những phiên sắp tới nó cũng hoàn toàn thường đó là cơ hội để chúng ta có thể uh, cân nhắc um, gia tăng vị thế ở những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh hoặc những cổ phiếu mà đang có cái cái cái thu hút được dòng tiền trong cái ờ, thời gian vừa rồi à, nhóm cổ phiếu vn 50 thì không không được tích cực bằng khi mà vn 50 chúng ta cũng vẫn chưa vượt được cái đỉnh à, của giai đoạn là đã đã thiết lập đầu tháng 7 à, và phiên ngày nay thì cái viên chỉ số vn 50 cũng đã à, đã quay trở lại test lại cái vùng mà đỉnh trước đó đã vượt đâu đó quanh vùng 1500 10 à, à, đến 1520 điểm ở phiên giao dịch ngày nay à, khối lượng của vn 50 hôm nay cũng đang khá là mạnh và cái nến đóng cửa ngày hôm nay cũng à, nếu mà so với cái nến tăng của hôm trước thì nó cũng cũng có hơi đi cục một chút tuy nhiên thì à, nếu nhìn về nhóm vn 50 thì chúng ta thấy rằng là à, sở dĩ nhóm này à, chưa vượt được cái vùng đỉnh này thì cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà hầu như các cổ phiếu à, chiếm tỷ trọng khá lớn trong chỉ số là trong các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì vẫn à, vẫn đang giao dịch ở dưới vùng đỉnh nhóm cổ phiếu ngành thép thì phiên hôm nay cũng có một cái tín hiệu nó khá khá khá khá tích cực sau phiên hôm nay chúng ta thấy những trạng thái của à, hoa sen bị bán khá khá mạnh hay là trạng thái của nam kim và pháp bị chốt cũng khá mạnh trong phiên ngày ngày nay đó. còn à, những cổ phiếu của nhóm à, chứng khoán thì có VND trong tuần trước thì các chuyên gia cũng đó nhắc đến hai những cổ phiếu khỏe nhất trong chứng khoán chúng ta có biết đến VND trong tích đã vượt đỉnh vùng 56 hay VCI trong phiên ngày nay thì VCI cũng đã vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn quanh vùng 65 à, đóng cửa ở mức cao nhất phiên hay là FTS là cái cổ phiếu cũng đã vượt cái vùng đỉnh 65 một công việc cũng khá là thuyết phục ờ, nhóm chứng khoán là cái nhóm khá là là, là tích cực trong phiên giao tuần này à, các phiếu ờ, ngành ờ, nhóm bất động sản thì cũng có vẫn duy trì được cái đà tích cực tuy nhiên thì như đích chẳng hạn nhưng mà một, vài cổ phiếu như Nam Long thì cũng đã có cái tín hiệu điều chỉnh sau một cái giai đoạn mà nóng vừa qua à, linh vừa điểm qua về cái diễn biến giao dịch uh, quả phiên dịch tuần này à, thế như anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái diễn biến của thị trường trong thị trường này và các nhóm ngành mà có cái tín hiệu tích cực trong thời gian tới không ạ ok linh cảm ơn linh à, xin chào các anh chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại anh chị trong phiên dịch đầu tuần thì, à, du à, màn hình mọi nhìn được không ạ à, diễn biến của phiên dịch hôm nay thì cũng hoàn toàn bình thường thôi bởi vì à, như trao đổi với anh chị từ phiên dịch cuối tuần trước ấy, thì cán du thấy là Ờ, thị trường sau khi vượt đỉnh thì nó có những nhịp điều chỉnh ờ, ngược lại nó là hoàn toàn bình thường và thậm chí nó có thể reset lại cái vùng mà nó đã vượt là vùng 425 ấy. thì hiện nay cái mức độ giảm thì nó không quá mạnh nếu nhìn theo bên index bên 50 thì có giảm mạnh hơn vì bên 50 thì hầu hết các cổ phiếu ngành ngân hàng nó vẫn yếu và một số cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bắt đầu đuối nữa Thật ra là VN Index thì vẫn ờ, bên Index thì vẫn khỏe hơn hẳn so với 30 giai đoạn này còn về mặt xu hướng thì nó cũng không có gì thay đổi cả mình vẫn bảo lưu quan điểm thị trường sẽ tiến về vùng một à, một năm hai năm một năm ba mươi trong giai đoạn từ nay đến à, tết dương lịch thôi thì uh, uh, hôm nay nó điều chỉnh của nó vẫn phân hóa thì uh, nếu mọi người nhìn được người vẫn thế là thị trường thì vẫn có một nửa số lượng tăng một nửa số lượng thiếu giảm thì cứ khi nào điều chỉnh mà vẫn thấy cái phân hóa nó vẫn thì uh, ờ, tích cực như này thì cũng gì đáng ngại cả cái cổ phiếu nào nó mạnh thì nó sẽ tiếp tục tăng có những cổ phiếu nào nó yếu thì nó sẽ tạm dừng ở đây hoặc là nó có thể tích lũy để sau này nó tăng tiếp thì phải quan sát thêm cái án du nghĩ là ờ, những cái phiên điều chỉnh xảy ra như phiên hôm nay hoặc là phiên ngày mai chẳng hạn như thế thì ờ, nó sẽ là cái cơ hội để chúng ta gia tăng trạng thái những cổ phiếu mà nó đang khỏe còn những cái cổ phiếu yếu thì không nên mua vào bởi vì cả trong thị trường nó nó tích cực nó cũng không tăng được mấy thì khi thị trường nó yếu thì nó sẽ càng yếu thêm mình uh, sở hữu cổ phiếu yếu thì mình sẽ cảm thấy áp lực khi thị trường điều chỉnh còn khi người sở hữu những cổ phiếu mạnh như phía nay thì hầu hết những cổ phiếu nào nó khỏe thì nó vẫn không dao động nhiều đâu nó không bị biến động nhiều thậm chí nhiều cổ phiếu bất động sản như DG nó đã tăng rất là nóng tuần qua nó vẫn tăng tiếp đấy là những cổ phiếu thực sự rất là khỏe à, nhìn chung thì hôm nay nhóm những cổ phiếu ngành ngân hàng thì chỉ có công thương là hôm nay là, là tăng khá nổi bật với cái mức tăng hơn hai phần trăm là một số cổ phiếu ngân hàng nhỏ khác thì nó không không có tính tác động như EIB hay là hay là Bảo Việt Banh thì nó không không có tính tác động lắm và nó không không có vai trò dẫn dắt thị trường còn hôm nay thì à, công thương tăng khá tốt công thương nay nước ngoài mua vì ra nó vẫn là nhịp hồi phục thôi thì à, nay nếu mà nhìn ngành ngân hàng thì có trường hợp của tiên phong banh là giảm là hơi bất bất thường một chút nếu mà nhìn theo khối lượng giao dịch là là nó cũng không xấu đâu tại vì khối lượng này nó nhỏ nó không phải là phân phối vì phân phối ít khi khối lượng nó thấp như này nhưng mà hôm nay là một phiên mà khối lượng nhỏ mà lại gây ra cái tác động giảm đến à, hơn 3% là hơi nó bất thường mình phải theo sát thêm một hai phiên vì thường một phiên thì nó quản thị hiệu của, của vùng đỉnh nhưng mà phải theo sát nhưng mà thực sự là nhóm ngành ngân hàng thì nếu quan sát trong một tuần qua hay là cả phiên ngày hôm nay thì dòng tiền vào vẫn rất là đuối hay là trường hợp của Techcombank thì hôm nay à, cũng à, có những nhịp mà dồn lên trong phiên rất là tốt ở đầu phiên ấy, nhưng mà đến cuối phiên thì cứ đuối dần và quay về tham chiếu thì mình thấy là dòng tiền vào nhóm ngân hàng sự nó chưa rất khoát lắm và cái cái lực cung bán của các cái tổ chức ấy, có vẻ quan điểm của các tổ chức với những cổ phiếu ngành ngân hàng có vẻ là hơi thận trọng trong khi các cá nhân thì thì đang lạc quan hơn nó thể hiện là những cổ phiếu midcap đang đang tốt hơn những cổ phiếu blue chip ấy. thì thường những cái giai đoạn mà thị trường nó, nó đồng thuận thì ờ, các phiếu blue chip nó tăng rất là mạnh nhưng hôm nay thấy là nhóm blue chip tăng hơi yếu chỉ có một vài trường hợp lẻ tẻ tăng giá trong phiên và cuối phiên bị dội với tham chiếu thậm chí đỏ trường hợp mà khác ví dụ như FPT hay là Hòa Phát nó cũng là những trường hợp mà hơi thất vọng một chút với cái diễn biến của một vài phiên gần đây hay là một vài tuần gần đây nó không đi theo diễn biến thị trường nữa trước đây những cổ phiếu như FPT Hòa Phát thì nó đang là cái động lực mà, à, nó hỗ trợ cho thị trường ấy. nhưng mà nếu chúng ta nhìn trong à, vài tuần gần đây thì nó tỏ ra rất yếu đuối so mặt bằng chung của thị trường yếu nó không không tạo được cái à, cái sự dẫn dắt cho thị trường thậm chí nó còn gây ảnh hưởng thị trường thì đấy là cái cái điểm uh, hơi hơi bất lợi cho thị trường trong phiên hôm nay thôi là những cổ phiếu mà đang khỏe như Masan hay Hòa Phát, FPT hay là những cái vị thế ngân hàng mà có tính dẫn dắt như Techcombank thì nó lại không không được sự tích cực như kỳ vọng còn lại thì nếu mà nhìn thì hôm nay nổi bật nhất là nhóm ngành chứng khoán thôi với sự dẫn dắt của VND, ờ, VND thì ờ, đây là cổ phiếu mà đã vượt đỉnh từ tuần trước rồi các dụ đánh giá cao cổ phiếu này đúng không ạ còn trường hợp tiếp theo này vượt đỉnh là VCI thì với những cái cổ phiếu mà mà đã vượt đỉnh thì rõ ràng nó sẽ là cái cơ hội tốt nhất ta không nên cố tìm ờ, cơ hội những cổ phiếu nó đang ờ, sideways hoặc đang thoái lui thì vì trong một thị trường ờ, uptrend ấy, mà chúng ta không kiếm tiền ở những cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì, thì cũng chẳng kiếm được tiền ở những cổ phiếu yếu đâu nên cứ đi theo những cổ phiếu mạnh thì với trường hợp visa ví dụ ngày mai nó có những kịp điều chỉnh về vùng uh, 6 số 7 người vào có thể tham gia vì nó đã vượt đỉnh rõ rệt rồi rồi uh, nhìn chung những phiếu ngành chứng khoán là rất tích cực FTS cũng được thì nhưng mà thành FTS thì thanh khoản hơi thấp và nó phù hợp với những người chế định vốn nhỏ thôi thì cứ điều chỉnh là là tham gia được những trường hợp ví dụ như là của SSI hay HCM thì nó đuối hơn nó vẫn vẫn rất là yếu đuối mặc dù ngành chứng khoán tăng mạnh thì những cổ phiếu này vẫn vẫn đang ở cách xa đỉnh tức là vẫn còn nhiều người kẹp và đang lỗ thì ờ, chưa nên tham gia và cá nhân dung nghĩ là nếu mà tham gia trong ngành thì thì cứ chọn những cổ phiếu mạnh trong ngành mà tham gia thôi VCI VND hai cổ phiếu vượt đỉnh FTS bắt đầu vượt đỉnh rồi thì đấy là những cái cơ hội mà nhìn rõ rệt hơn còn SSI HCM thì cả mặt cơ bản hay mặt kỹ thuật thì nó đều đuối hơn những cái cổ phiếu mà đang có cái tốc độ tăng trưởng mạnh trong ngành hôm nay nhóm dầu khí cũng điều chỉnh gas cũng là một cái cái tác nhân ờ, tác động đến vn 30 tương đối nhiều thì trước đây ờ, vài tuần trước hay là cả một tháng trước thì gas tăng rất là tốt thì nó có điều chỉnh cũng là bình thường thôi Thì vì đã du thấy những cổ phiếu nhóm ngành ờ, khí khí đốt ấy, thì nó cũng bị ảnh hưởng nó bắt đầu uh, suy giảm mấy phiên gần đây rồi mà nếu mà nhìn trong vài tuần qua nó đang đang thoái lui dần dần thì việc gác nó suy giảm lại là bình thường thôi và có thể là nó lại phải tích lũy để sau này nó tăng tiếp hoặc là nó cũng có thể là nó điều chỉnh thì các anh dung nghĩ là nhóm cổ phiếu này đang đuối dần là những trường hợp như của PVS thì cũng là trường hợp hôm nay cũng hơi đuối vì nó chạm đến đỉnh cũ không vượt được và nó cũng bắt đầu dội lại có cái là khối lượng nó không không quá lớn và mức giảm này nó không quá mạnh thì cũng chưa confirm là nó nó tạo hai đỉnh to và nó rơi đâu nó cũng có thể là trạng thái tích lũy để đợi đỉnh lần trở lại mà nhìn chung nhóm dầu khí hôm nay là đuối đó là một trong ba nhóm điều chỉnh ngày hôm nay là nhóm uh, dầu khí nhóm uh, bảo hiểm và nhóm uh, vật liệu xây dựng nhất là sắt thép dầu khí hôm nay du chỉ thấy có trường hợp của oi là trường hợp là tích cực nhất là trường hợp mà mà vượt đỉnh đây có lẽ trường hợp mà nó nó đi sau của cái bsr hay là PLX nó uh, nó đi sau một chút thì sau những trường hợp của BSR hay gas đã vượt đỉnh thì nó hơi thận trọng và bây giờ nó chưa vượt thì cái những trường hợp này thì hoàn toàn có thể tham gia chết đinh được thì dù sao nó đã tích lũy một trạng thái rất là dài rồi từ tháng 3 đến giờ tức là tích lũy đó khoảng 6 7 tháng rồi thì mới tham gia được khi nó có điều chỉnh cứ chọn những trạng thái vượt đỉnh và nó điều chỉnh và nhắm mắt mới mua thôi nhất là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn thanh khoản lớn có tổ chức tham gia thì thì uh, ờ, trading nó sẽ yên tâm còn mình tránh những cổ phiếu nhỏ ra thôi bởi vì cái giai đoạn thị trường xấu thì rất nhiều cổ phiếu tốt sẽ bị à, bị bán không thân tiếp và mình có thể mua những cái cổ phiếu tốt với giá rẻ nếu mà nhìn được góc độ đầu tư còn giai đoạn thị trường nó tăng thế nó sẽ có những cổ phiếu mà kém chất lượng nó tăng giá nhìn rất là đẹp nhưng mà chúng ta cũng phải phải thực sự phải uh, phải kìm lòng ấy nó phải hạn chế tham gia những cái cơ hội mà nó không phù hợp nó mang nặng tính đầu cơ và nó không có cơ bản support ấy. thì trong giai đoạn thị trường tăng bao giờ nó cũng sẽ có rất nhiều cổ phiếu nhỏ nó tăng giá rất là mạnh và nó lôi cuốn chúng ta những trường hợp nào mà nó vốn hóa lớn thanh khoản lớn có tổ chức tham gia và uh, nó vượt đỉnh thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được nhóm ngành thép thì các du vẫn rất là quan ngại những trường hợp như của hoa sen hay là nam kim cái cái góc độ uh, so sánh so với chỉ số đợt này nó yếu hơn hẳn trong vài tuần gần đây chỉ số liên tục đi lên mà những cổ phiếu này vốn nó mạnh hơn thị trường mà đi ngược xuống thì rõ ràng là cho thấy là ai đấy đang chốt lời rất là rất là quyết liệt người ta đang lựa theo thị trường người ta chốt thu tiền về hoặc người ta người ta đầu tư sang các cơ hội khác hoặc là người ta uh, uh, cho cổ phiếu nó tích lũy thôi để sau này nó tăng tiếp thì cả dũng không đánh giá được hết nhưng mà mình nghĩ là trong ngắn hạn này nó hơi hơi tiêu cực bởi vì những cổ phiếu này khi thị trường nó đi lên nó đi xuống nó yếu hẳn so trước đây là có vấn đề uh, còn nhìn chung những nhóm cổ phiếu khác nó không gì đặc biệt ví dụ như những cổ phiếu ngành cảng biển thì nó cũng chưa dứt khoát được vượt được đỉnh và nó vẫn đang là trạng thái mà uh, gần đây chưa vượt nhóm uh, cổ phiếu ngành khu công nghiệp ấy, hôm nay cũng điều chỉnh cũng tương đối nhưng mà cái mức điều chỉnh nó cũng nhẹ và khối lượng nó không lớn thì nó cũng chưa có gì đáng ngại nó chưa vượt được đỉnh dứt khoát kinh bắc này cũng cũng có vài lần rồi lên nhưng mà cuối cùng nó cũng đóng ở quanh trăm chiếu thôi phước hòa này cũng điều chỉnh và nó là hoàn toàn bình thường thôi vì thế là nó cũng tăng một nhịp cũng khoảng à, ba bốn tuần liên tiếp rồi nó điều chỉnh vài ba phiên là bình thường giờ vùng hỗ trợ của nó sẽ nằm quanh vùng à, khoảng à, năm tám năm chín thì sẽ là cơ hội mới với những người mà nhìn theo xu hướng thôi và kìa đặt cái niềm tin và việc cổ phiếu nó lên lại vùng đỉnh cũ vùng 70 đó thì mình thấy là khá hợp lý nay hầu hết những cổ phiếu ngành à, bất động sản công nghiệp về điều chỉnh à, nhẹ ngành à, phân bón thì có vẻ là đang đang đang vẫn cố gắng để đi lên tiếp ví dụ như trường hợp của đạo Cà Mau mà một vài tuần qua nghi ngờ chút lời bị phân phối nhưng mà là nó cũng vẫn chưa rõ ràng vì cổ phiếu hôm nay vẫn cố dướn lên thậm chí nó còn tăng hơn hai phần trăm trong phiên tăng rất là tốt nó cũng chưa thực sự rõ rệt là một vùng phân phối hay như đảo phú mỹ này mặc dù nó cũng bị à, sụt được cuối phiên ấy, tức là nó bị à, ngăn đà tăng và nó thu hẹp đà tăng cuối phiên nhưng mà nó chưa thực sự là là quá tệ nó vẫn là trạng thái nó vẫn còn có thể ngon lên chút nữa được nhưng mà để trading đinh mới những cổ phiếu này thì khán cũng không nên vì nó đã tăng ngược thị trường một giai đoạn khá là nóng đấy là chúng ta là nó đi trước thị trường hẳn một nhịp thì thường những cổ phiếu này khi thị trường đi lên thì nó, nó hay bị tâm lý chốt lời thì một người sẽ chuyển sang những cổ phiếu khác người sẽ cái lời người chuyển sang những cổ phiếu khác để mọi người tìm kiếm cơ hội mới nhất là dòng chứng khoán sau phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai nữa là sử dụng những cổ phiếu mà mà nhỏ dính ngành ví dụ như MBS hay SS nó cũng vượt đỉnh thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái cơ hội của ngành chứng khoán để để dân chết đi người ta tham gia thì chẳng có cớ gì người ta không chốt lời những cái cổ phiếu mà nó người ta đã lãi nhiều và nó đang có dấu hiệu chứng lại để người ta chuyển sang những cái cơ hội mới mà nó nó có những cái kỳ vọng hấp dẫn hơn thì có điểm du là thị trường vẫn rất tích cực và cái cái triển vọng về ờ, vùng 1525 1550 mình vẫn giữ nguyên mình không có thấy có gì phải thay đổi trong trong phiên ngày hôm nay cả thì một phiên giảm như hôm nay nó không có gì là bất ngờ cả nó hoàn toàn bình thường và mình nghĩ là những cái cơ hội nó xuất hiện trong một vài phiên tới khi nó có điều chỉnh thì mọi người cứ cứ dũng cảm tham gia tốt nhất là mọi người phải chọn trước những cổ phiếu mạnh và mình thấy nó nó breakout thành công và nó khỏe rồi cái phiên điều chỉnh thì mới mua được giá thấp và, và cái cái vùng ờ, giá nó hấp dẫn với cái khối lượng tốt ấy, thì mọi người cứ dũng cảm tham gia vào những phiên điều chỉnh mình ờ, thấy thị trường nó đang tích cực và chưa có gì đáng ngại lắm thì xin dành ờ, thời gian cho những cái câu hỏi của các anh chị nhà đầu tư nữa. Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của anh Du về ờ, thị trường cũng như là cái nhóm ngành, nhóm cổ phiếu và tiêu biểu trong phiên duyệt hôm nay. Trong đó thì anh có lưu ý rằng là thị trường hiện tại phiên điều chỉnh ngày phiên giảm điều chỉnh ngày hôm nay thì vẫn là hoàn toàn bình thường và chị có thể cân nhắc uh, cái nhịp điều chỉnh nếu có test lại cái vùng 1425 điểm của VN của VN uh, để chúng ta lựa chọn mua vào những cổ phiếu uh, đã vượt đỉnh hoặc những cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền trong uh, thời gian vừa qua. À, đến tiếp theo đến với phần Q&A uh, hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị khách hàng. Thì ở đây có một anh khách hàng có hỏi về uh, chiều mua vào cổ phiếu VRE ạ. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu này thì các anh chị có thể xem lại các video lần trước vì lần nào các anh chị cũng hỏi cổ phiếu này rồi thì cái anh Du duy trì quan điểm là mình không nên chết đinh cổ phiếu này trạng thái cổ phiếu này từ 2018 này toàn là trạng thái mà càng ngày càng suy giảm thôi nó không đem lại cái lợi ích gì nhiều cho cho những người đầu tư hay chết đinh trong, trong vài năm qua Thành ra là tốt nhất là không nên cố thì uh, ngay cả bây giờ có chết đinh thì cái biên kỳ vọng nó không đáng kể ví dụ như lên thì nó gặp kháng cự vùng 35 hay vùng 38 nó chưa phải là sóng tăng nên ra là không thể chết đinh được chết đinh sóng hồi thì cái biên kỳ vọng nó rất là mỏng mà nếu mà sạch cái là mình có thể bị kẹt hàng lại bị rơi xuống ấy thì anh Dũng nghĩ trường hợp này không không nên mua nếu mà đầu tư thì anh chị nên đọc các phân tích để mình mình tìm cái luận điểm để đầu tư dài hạn thôi còn nếu mà chết đinh thì thì mình không nên chết đinh giai đoạn này của VO với VPE thì cái biên kỳ vọng nó không rõ ràng mà nếu có nó rất là mỏng so với cái rủi ro. Vâng cảm ơn anh Du về câu ờ, trả lời cho cổ phiếu ờ, VRE. Ở đây có một ờ, anh chị lấy hàng có hỏi về cổ phiếu BVH và KBC ạ. anh có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? VNH thì uh, chúng ta đầu tư đầu tư với Du thì cũng có duy trì quan điểm là nó sẽ hồi phục cái vùng 70 ờ, nếu mà nhìn sóng lớn thì nó vẫn là một sóng hồi phục thôi tức là nó vẫn vẫn là một sóng hồi phục tính ra 2018 giờ thôi chứ nó không phải là sóng tăng nhưng mà cái nhịp hồi phục này nó có vẻ rõ rệt thì tiền vào rất là tốt và nó có những cái kỳ vọng về thay đổi luật kinh doanh bảo hiểm ấy thế này cái cộng thêm cái động lực thoái vốn của SCC đối với BVH mặc dù cái tỷ lệ nó rất là ít nó không không nhiều lắm nhưng mà nó cũng có một cái động lực để để tăng giá trong ngắn hạn thì cá Du nghĩ là là thời điểm mua tốt thì nó cũng qua rồi và nó phù hợp với những ai mà đang đang nắm giữ để kỳ vọng lên cái vùng 70 ờ, để mình cân nhắc một chút lời thôi còn cái vùng mua tốt quanh vùng 60 ờ, thì nó cũng qua mất rồi thì ờ, nó không hợp với mua mới đâu vì cái biên nếu mà mọi người chết đinh với một cái biên mà từ giờ đến vùng 70 thì nó còn quá hẹp và nếu có thì tiếp tục nắm giữ và đặt một cái kỳ vọng lên vùng 70 đâu. Cổ phiếu nào Linh ơi? À, dạ KBC ạ. À, Kinh Bắc, Kinh Bắc thì vâng. vẫn ổn mà. Kinh Bắc thì uh, vài tuần trước nó đang nó hơi đáng ngại thôi còn uh, diễn biến ờ, trong tuần qua nó đã vượt đỉnh và vài phiên gần đây cá nhân du đánh giá nó đang là trạng thái mà vượt đỉnh xong tích lũy thôi nó giống rất nhiều trường hợp phong phiếu khác <clears throat> vượt đỉnh xong đấy tích lũy khoảng ba bốn phiên là chuyện hoàn toàn bình thường và mình cứ nhìn đơn giản là những cái người mua trong T3 T5 đây đều có lãi hết và người, người ta cho chốt lời thoải mái thì thường trạng thái này ít khi nó bị gãy nó thường là trạng thái này là, là trạng thái mà có ai đấy đang mua gom rất là quyết liệt vì thế là những ai mua T3 T5 hay như hôm nay là cái khối lượng lớn 31 ờ, triệu về mọi người mua giá thấp giá cao thì đều lãi hết thì không không phải là trạng thái gì nó tiêu cực cả người hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ kinh bắc thì nó có một cái kháng cự ờ, khá xa nó mang tính tượng trưng thôi là kháng cự của đỉnh của 2009 ấy. quanh vùng khoảng 50 ờ, giá 50 ấy, như trên đồ thị du vẽ thì nó cũng không có nhiều cái cái tác động mà tâm lý đâu mấy nay nó cũng hơi chạm này nó hơi lùi lại cái dung nghĩ cổ phiếu này hoàn toàn có thể mua mới được bởi vì trạng thái hiện tại đã đẹp rồi và nó không có cái đỉnh ờ, ngắn hạn ở phía trước ấy. Hoàn toàn có thể mua và người đặt uh, cái cái mức cắt lỗ là nếu mà nó vỡ ngược lại vùng uh, kênh giá là vùng 45 thì mình cắt lỗ thôi còn lãi thì mình để nó chạy thị trường hiện tại nó không có kháng cự nó rõ rệt để mình xác định cái cái kỳ vọng của nó và cái mẫu hình của nó thì nó cũng không phải là mẫu hình nền phẳng vì cái biến động của nó cũng lớn hơn 20 phần trăm trong quá trình nó nó biến động từ tháng 1 đến tháng 10 vừa qua thì tốt nhất là mua và đặt một cái chiêu chiêu linh stop là cứ để lại nó chạy thôi khi nào nó sụt x phần trăm rồi bảy tám phần trăm là chút lời còn hoặc là trường hợp mà bị fail là khi mà mình mua xong mình bị sai tức là mình về thì có ngưỡng thoái lui là dưới 45 thì mình confirm mà nó sai thì mình sang lúc đấy nó sẽ nằm dưới cái đỉnh cũ và thường những cổ phiếu mà mà mạnh như này đã vượt rồi thì nó không ít khi nó về dưới đỉnh cũ lắm và nếu mà nó về dưới thì chắc chắn là mình mình có xác suất fail tương đối cao và mình phải cắt lỗ nếu nó vượt 45 thì ờ, nó khá gần với lại cái mức giá hiện tại ví dụ một người mua quanh vùng 47 48 chẳng hạn thì mức các lỗ quanh 45 là khoảng 3 giá là cũng hoàn toàn nhẹ nhàng đâu đấy khoảng là 6 5 6 phần trăm thôi và mình để một cái à, cái phương pháp trading là để cho nó chạy theo giá thị trường không không cố đắn đỉnh với những cổ phiếu dạng như này nó hoàn toàn phù hợp để mọi người mua mới được và nếu có thì nên giữ vâng cảm ơn anh Du cho câu trả lời của, ờ, cho cổ phiếu kinh Bắc ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu ờ, công thương và ACB ạ anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ công thương nó đang hồi phục tốt thì ờ, anh chị cố gắng nắm giữ thôi tại vì dù sao những cái khó khăn những cái khổ sở nhất thì anh chị đã chịu đựng trong nhiều tháng qua nếu mà mình bán bây giờ mà sau này cổ phiếu nó hồi phục tốt ví dụ như nó lên lại cái vùng chỉ cần nó lên lại cái vùng uh, ờ, của tháng 8 thôi đó, tức là nó không không đúng nhịp với thị trường lắm đâu vì nó vẫn <clears throat> nó vẫn ờ, đuối thị trường rất là nhiều thì nó cũng lên vùng khoảng 35 năm đến 36 sáu. chỗ đấy thì có thể quan sát để cân nhắc cái việc uh, bán ra được tại vì uh, dù sao nó là một trạng thái hồi phục thôi và nó là một cái kháng cự mà rất nhiều người kẹt được cái vùng 35 ờ, 36 thì mình quan sát nếu mà lên đến vùng đấy mà nó đuối thì có thể cân nhắc việc bán ra kể cả đang đang chưa đinh có lãi hay là đang kẹt thì những cổ phiếu này nó vẫn là một cái trạng thái hồi phục rất là yếu thôi hôm nay hai hôm nay mấy nay nước ngoài người ta mua cũng là khá tích cực thì cổ phiếu này nó nó bị lệch so thị trường một nhịp thì nó ra nó hồi phục nó hoàn toàn bình thường thì anh Dung nghĩ là nó sẽ phù hợp để giữ tiếp để đợi lên vùng 35 36 để mình cân nhắc cái việc mà có có cắt lỗ hay là có chốt lời không nếu mà anh chị đang có lãi còn hiện tại thì vẫn giữ được nó không phản hồi sóng tăng nên mình không có kỳ vọng nó, nó lớn lắm trường hợp của ACB nó tương tự thế trường hợp ACB nó cũng đang hồi phục ấy. thì với giả định mà nó có hồi phục tích cực thì nó có thể hồi phục lên quanh vùng khoảng 34 chấm ấy, thì có thể cân nhắc cái việc mà mà thoát khỏi cổ phiếu này đâu thì cái du thấy là cái trạng thái của cổ phiếu thì trên năm thứ sáu nó cũng có hoạt động tái cơ cấu một số quỹ mà người ta mua dòng ACB nên ra nó và tăng cũng tốt và nó thanh khoản cũng tương đối đột biến so với bình thường và nếu mà nhìn lại phiên này nó không có gì mới cả tức là nếu mà đây là cái khởi động một cái nhịp tăng mới thì phiên này nó phải là một cái phiên tăng khối lượng tốt nữa nhưng mà mình thấy là hôm nay lại một phiên giảm ngay lại và khối lượng nó cũng bình thường thì nó không gì đặc biệt và nó vẫn là một nhịp hồi thôi nó vẫn hồi lên khoảng 34 chấm mic thì mọi người có thể cân nhắc cái việc mà mà người thoát khỏi nếu thiệt hàng hoặc là lãi lúc đấy mọi người cũng nên quan sát những cổ phiếu ngành ngân hàng khác ấy nếu mà trong giai đoạn mà từ nay lúc mà nó tăng đến mức đấy mà những cổ phiếu ngành ngân hàng khác nó vẫn là đẹp thì cái việc mà và bán là nó là xứng đáng ở cái vùng đấy nhưng mà nếu mà lúc đấy chúng ta nhìn lại những cổ phiếu ngành ngân hàng bất ngờ của những cổ phiếu ngành ngân hàng nó xông lên và nó tăng mạnh mẽ thì lúc đấy cái cái kỳ vọng của ACB có thể thay đổi và nó có thể tăng thêm một chút thì mình phải căn cứ vào những cổ phiếu dẫn dắt trong ngành ví dụ như uh, Techcombank, Công Thương hay Vietcombank thì nó là những cái trạng thái ngân hàng lớn nó mang tính dẫn dắt thì đi quan sát thêm còn cái du nghĩ là trường hợp này nó nó vẫn là hồi phục thôi và mình nên lựa ở cái vùng 34x để quan sát vâng à, cảm ơn anh du về hai cổ phiếu công thương và acb ở à, đây có một chị khách hàng có hỏi về à, chiều mua vào cổ phiếu pau và xe con ạ trong tuần này thì anh có thể chia sẻ một chút hai cổ phiếu này không ạ? Đó là trường hợp mà nó cũng qua một cái điểm mua ấy thì uh, trung tâm tư vấn đầu tư với lại cá nhân Zoom có đưa ra cái quan điểm là nó hồi phục và cũng kỳ vọng là vùng có thể 14 15 ấy và cổ phiếu này nó cũng không phù hợp với những anh chị chết đinh ngắn đâu và những người mà chết đinh mà và tây cộng mà muốn chết đinh nhanh mà kiếm lợi nhuận nhanh là không chết đinh được đâu nó phù hợp với những ai mà kiên nhẫn một chút tức là và, và nắm giữ ờ, theo xu hướng một chút cái cách tăng nó mọi người thấy cũng rất là khó chịu có thể tăng mạnh vài phiên và nó có thể là điều chỉnh vài tuần thì mọi người cân nhắc kỹ và hiện tại nếu mà ví dụ như mua cho cái kỳ vọng lên 14 15 thì cái vùng giá hiện tại nó không còn hấp dẫn nữa để mua nữa tốt nhất là, là mình nên lựa chọn cơ hội khác thôi vì cơ hội này nó cũng qua điểm mua tốt rồi trung tâm tư vấn đầu tư thì cũng có khuyến nghị mua quanh vùng 12 hai x ấy. thì nó cũng qua rồi và và nó không phù hợp với những người chơi trading nhanh nữa thì uh, ờ, các dung nghĩ là là không không nên cố, chọn mặc dù nó vẫn là tăng nhưng mà cái mức tăng nó không đáng kể và như thế mình sẽ bị bỏ lỡ những cái cơ hội khác trên thị trường vì cổ phiếu này nó phù hợp với những ai mà và số vốn lớn mà chấp nhận cái kỳ vọng nó vừa phải kiên nhẫn nắm giữ thôi cổ phiếu nào em ơi là dạ, FCN Fecon ạ à Fecon ạ à cái con là trường hợp nó cũng đang tích cực và nó cũng lưng chừng ấy cái con này đang tiến về cái vùng đỉnh của tháng ờ, của năm 2017 Thế là cái vùng đỉnh cũ của năm 2017 thì đang đang sát về đấy thôi thì uh, nó không còn cái biên kỳ vọng để mà mọi người chi đinh trong ngắn hạn nữa đâu sau này nếu mà nó vượt cái đỉnh đấy thì thì có thể tính tiếp nếu mà nó vượt đỉnh đấy nó sẽ chuyển sang một cái cái trang mới cho cổ phiếu nhưng cái xác suất của phiếu này vượt cái đỉnh đấy hiện tại cán dung nghĩ nó không cao đâu cái cách chi đinh của phiếu này trong nhiều năm qua nó cũng không, không tích cực lắm nó lên và nó trả rất là mạnh thì uh, nếu mà nhìn ở chỗ này mà mua thì cũng không nên vì kháng cự đã rất gần rồi kháng cự nó ở quanh vùng uh, khoảng 18 chấm x đến 19 rồi hiện tại giá nó cũng khoảng uh, giá giá phiếu đang 16.5 17 rồi quanh vùng 16 17 rồi. thì nó không quá hấp dẫn có nên, nên giữ tiếp thôi tại vì những cổ phiếu mà trong ngành như hòa bình Likuji nó vẫn đang rất là tích cực hòa bình hay Likuji hay là HHV nó vẫn đang đang rất tích cực thì những cổ phiếu như cái con nó liên quan đến đầu tư công nó sẽ hỗ trợ để tăng giá cùng nhau thôi nó phù hợp với những ai có tiếp tục để lời thôi thì thực ra là cái lúc nó break ra xong nó đi test ở cái vùng ờ, quanh 15 mic thì mình ở 15 này, này thì mình mua thì hơi lưng chừng cái dùng nó sẽ tăng tiếp nó sẽ có khả năng tiến tới đỉnh cuối phù hợp với ai có thì chốt lời thôi vâng ạ à, một anh khách hàng thì có hỏi về chiều mua của cổ phiếu Techcombank, Finhome và Hòa Phát ạ. Thì anh có thể chia sẻ một chút uh, góc nhìn của anh về ba cổ phiếu này không ạ? không anh nếu mà anh mua đầu tư thì các du khuyên là xứng đáng xứng đáng đầu tư nếu mà mọi người đi đọc báo cáo phân tích và mọi người còn nếu mà mua chiết đinh thì uh, giai đoạn này rất là khó nó qua những cái nhịp tăng tốt rồi người thấy là cái diễn biến của nó trong một tháng qua thực sự là, để chiết đinh kiếm 10 phần trăm nó không hề dễ nó phù hợp với những người đầu tư hơn nó sang cái giai đoạn phù hợp với, với đầu tư và còn nó có thể hồi phục ngay cuối năm mà du vẫn duy trì con điểm nó sẽ hồi phục lại đỉnh cũ là vùng 58 ấy nhưng mà cái cách đi của nó chắc là sẽ rích rắc và khó chịu ấy. mình không chết đinh được đâu nhất là, là không nên cố chết đinh mà những cái trạng thái nó, nó khó chết đinh thế nên hiện tại những nhóm ngành bất động sản hay là chứng khoán nó nhiều cơ hội hơn mình mình lựa chết đinh những cổ phiếu đấy còn cổ phiếu như ngành ngân hàng hiện tại rất khó chết đinh nó phù hợp với những ai đang kẹt hàng hoặc là đang uh, đang giữ chung một dài hạn thì, thì sẽ có cái lợi thế đấy nhưng mà những ai mà đang muốn chết đinh mới mà và những cơ hội này chắc chắn là là mình sẽ sẽ xuất ruột khi mình bỏ lỡ ở những cơ hội khác còn trường hợp của Vinhome nó còn khó chết đinh hơn ấy. Vinhome là trường hợp mà thường xuyên chết đinh vượt đỉnh là là rất dễ thua lỗ và thường Vinhome thì nó cũng chỉ có mua những nhịp điều chỉnh về kênh giá thì mọi người có lãi nó phù hợp với cách chết đinh mà mua cổ đầu tư hơn tức là cứ sập và xấu thì người ta mua sau này đẹp người ta lại bán ấy. thì có vẻ nó đang phù hợp như thế hơn trong diễn biến nó trong trong vài năm qua nó nó là như thế nó rất khó để chết đinh và hiện tại trạng thái Vinhome vẫn là trạng thái hồi này thôi nó là trạng thái hồi để kinh giá thôi và cái vùng kháng cự thì nằm quanh vùng khoảng 86 87 hôm nay nó chạm lên mà nó bị dội lại cái dung cái xác suất thì nó nó tiến xa tiếp tức là nó vượt đỉnh thì đi lên tiếp mình đỉnh giá rất là thấp trong ngắn hạn từ nay cuối năm trừ khi có những cái câu chuyện gì mới về những cái quỹ ờ, ngoại các quỹ ETF lớn ấy, người ta vào người ta buộc có những trạng thái như ở Vinhome thì nó là vốn hóa lớn thì nó có thể cái câu chuyện mới phần theo góc độ thuật này các bạn thì mình cũng có quyết định kết quả rất là tốt nhưng mà phản ánh vào, vào giá thôi và cái thanh khoản của thế đợt này nó cũng chưa đủ lớn để mình mình nhìn thấy một cái xung lực nó có thể vượt lại cục địch vào tháng 8 à, tháng 9 ấy, tháng 8 cái dục nên chết đinh rất là khó chết đinh cổ phiếu nào linh ơi sao hòa phát hòa phát hòa phát thì uh, mấy phiên ở đây nó cũng đuối rồi và các dung nghĩ là trạng thái này nếu mà ai đầu tư chung một thời hạn thì tiếp tục nắm giữ thôi còn chết đinh ngắn hạn thì có thể cân nhắc việc mà, mà chốt thôi tại vì mọi thấy là diễn biến của nó trong trong vài tuần đây nó hơi hơi đuối nó không vượt nổi là cái, cái vùng 58 mấy phiên trước nó cố dướn lên mà nó vượt nó đang có cái cái áp lực nó bị ờ, chui ngược lại cái vùng ờ, nó đã tích lũy và nó vượt vùng ờ, tích lũy của nó từ 45 đến vùng 56 nó đã tích lũy rất là tốt nó vượt xong bây giờ nó có áp lực đang muốn lại và thanh khoản hiện nay rất là lớn thanh khoản này giảm với thanh khoản rất là lớn nó cho thấy là là cái quyết tâm bán rất là mạnh mẽ nếu mà người nhìn nhìn gộp hai tuần trở lại đây có thể là những phiên tăng khối lượng nó rất là nhỏ và những phiên phiên bán khối lượng nó quá lớn ấy. mặc dù tin tốt ra và cái kỳ vọng cơ bản nó vẫn rất là tích cực cho năm tới nhưng mà nếu mà chết đinh mà mà nhìn theo khối lượng mà chúng ta nhìn cách chết đinh như này chúng ta không chết đinh được đâu vì khối lượng ai đây ADM đang bán rất là quyết liệt và mua vào để hỗ trợ giá thì rất là yếu thì như này thì sớm muộn thì thì nó cũng sẽ áp lực cho cho những người mua trong ngắn hạn thôi nhất là là không cố chết đinh mình thấy là ba cổ phiếu anh chọn thì nó phù hợp với đầu tư hơn và mình đầu tư thì mình nên đọc kỹ báo cáo phân tích cơ bản và mình nắm giữ chung trung hạn dài hạn ấy, vài ba năm ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn còn trading ngắn giai đoạn này những cổ phiếu như tech hay vinhome hay là hay là hòa phát đều rất là xương và cá nhân mình thì mình mình cũng ném dù mình rất thích những cổ phiếu đấy rất muốn vào trading và mình, ờ, bản thân mình thấy là rất khó trading nó không phù hợp với trading ngắn hạn ở giai đoạn này Vâng ạ, à, cảm ơn anh Du. Ở đây một anh khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu ờ, Phước Hòa thì như anh Du vừa trao đổi với anh chị thì phiên Phước Hòa sau một cái nhịp ờ, sau một cái nhịp tăng khá mạnh của Phước Hòa trong vài phiên gần đây kèm theo đó nó khối lượng giao dịch cũng có cái dấu hiệu gia tăng trở lại thì phiên ngày hôm nay là phiên mà điều chỉnh của cổ phiếu này và cái vùng hỗ trợ của Hòa Phát của của Phước Hòa nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng 58 À, do đó thì anh anh chị có thể hoàn toàn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này cho một cái giá mục tiêu ngắn hạn như trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã từng khuyến có khuyến nghị cổ phiếu này đâu đó quanh vùng 64 hoặc đến 70 thì đó là cái cái uh, câu trả lời cho câu hỏi nắm giữ về chiều nắm giữ của cổ phiếu Phước Hòa ở đây có một chị khách hàng có hỏi uh, chiều uh, mua vào cổ phiếu ANV và BCM BKMX anh Dũng thì chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ ANV thì trung tâm tư vấn đầu tư cũng khuyến nghị uh, hình như ở vùng quanh 32 hai tương đối lâu vâng. thì cũng cũng đang lãi hồi lãi, lãi khoảng chín 10 phần trăm thì nếu mình nhìn theo nhóm ngành thì cái là những cổ phiếu mà nó thuộc nhóm ngành ờ, hải sản thì nó vẫn ờ, xuất khẩu hải sản thì nó vẫn tăng giá tốt ví dụ như VHC hay là gần đây là Minh Phú hôm nay tăng rất là tốt này hoặc như FMC này nó đang thoái lui một chút thôi CMX này nhìn chung là là nó đang tăng giá cả ngành đâm ra là việc mà nắm giữ hay là mua mới thì, thì vẫn là kiểu ARV nó cũng đã vượt đỉnh thành công rồi hôm nay nó cũng bị dội ngược lại thôi Gán Dung nghĩ là là hoàn toàn có thể mua mới được và mình đặt cái kỳ vọng nhẹ lên đến vùng 40 à, này cũng hợp lý thôi tương ứng với các nhịp tăng trước thôi thì hoàn toàn có thể mua chiếc định được ở vùng quanh 35 và mình đặt một kỳ vọng lên 40 thì hiện tại cổ phiếu nó cũng không có cái kháng cự nào phía trước đâu nó khá là đẹp cho cho view chiết đinh thì không có cớ thì không chiết đinh được cả nhưng mà thanh khoản thì nó cũng tương đối nhỏ thanh khoản triệu phiên hơn triệu phiên thì nó cũng khoảng hơn 30 tỷ 35 tỷ phiên 40 tỷ lượng thấp thôi vì nó không phải là vị thế đồng ngành còn mua mới hay nắm giữ đều được và mình có thể là kỳ vọng cái mức nó lên khoảng 40 cổ phiếu là linh ơi uh, ờ, BCM BKMX à, BKMX BKMX hôm nay chúng tôi tư vấn đầu tư cũng có đưa ra khuyến nghị thì uh, ờ, BKMX thì nó là một cái cái tổng công ty rất là lớn và cái uh, vốn hóa nó dung nhớ nó khoảng hơn hơn 40.000 tỷ thì nó cũng phù hợp với lại uh, những cái cổ phiếu mà sau này được kỳ vọng vào những cái rổ vốn hóa lớn và nó cũng uh, có những cái, cái kỳ vọng sau này được thuế vốn ấy, tại vì hiện tại nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ cá nhân dụng tiếng là khoảng 97 phần trăm giống như trường hợp của gas vốn hóa 54.000 tỷ rất là lớn vốn hóa hơn 2 tỷ đô định giá hiện tại cũng không có đắt đâu với một công ty đầu ngành như này thì giá không phải đắt đi khoảng 24 lần đi PV khoảng 3 lần hơn 3 lần và cái ờ, hiệu quả kinh doanh các quý đến đấy rất là tốt cái tỷ lệ sở hữu của của nhà nước chiếm 95 phần trăm an tỉnh Bình Dương free ờ, float ở ngoài là không nhiều cái, cái số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng không nhiều trong khi cái tác động đến đến ờ, điểm số trường tương đối tốt thì những cái dạng cổ phiếu như này nó sẽ sẽ có nhiều lần nó sẽ được uh, sử dụng để nó hỗ trợ cho điểm số thị trường hoặc sau này khi có những thông tin về vốn thì những cổ phiếu này sẽ là những cổ phiếu tăng mạnh tại vì uh, cái thanh khoản nó không lớn và và cái số lượng cổ phiếu chưa nổi thì ở ngoài ít nên là nó sẽ có những nhịp sóng tăng rất là tốt thì uh, chúng ta đầu tư không có đưa ra khuyến nghị cổ phiếu này ngày hôm nay ấy, thì mình mới thấy là nó đã vượt qua cái kênh kênh xuống giảm mà kéo dài từ tháng tháng 3 đến à, tháng 10 vừa rồi đúng không ạ thì nó nó break out bằng quý phiên rất là tốt và nếu một người nhìn thanh khoản trong khoảng à, hơn một tuần trở đây người thấy là tiền vào rất là mạnh thanh khoản 600 đến một triệu nó không mạnh so với nhiều phiếu khác blue chip khác trên thị trường nhưng mà nó mạnh so với chính đó thì trước đây thanh khoản cổ phiếu này nó chỉ vài chục nghìn một phiên thôi thì rõ ràng là cổ phiếu này đang có những cái kỳ vọng mới mà chúng ta không biết ấy. có hai ba trăm Ờ, cái dung lượng cái xác suất nó về tối thiểu là về vùng 60 là tương đối cao và mọi người thấy là những cái trạng thái ai mua T3, T5, T T10 tức là trong vài tuần qua ai mua cũng được chia tiền hết và ai có coi đấy đang rất là sung sinh mọi người mua vào là và bán ra có người khác mua lại và cho chốt lời thoải mái những trạng thái này thì, thì rất là phù hợp để, để mua mới được cái hỗ trợ bây giờ nó sẽ nằm ở quanh vùng khoảng 48 mọi người thấy là cái kháng cự trước đây vùng 48 đã vượt qua thì uh, mọi người có thể mua ở quanh vùng 50 đến 52 ờ, ở vùng hiện tại và mình đặt cái ngưỡng cắt lỗ là vỡ 47 thôi 47 48 vỡ 48 thì nó hơi gần và vỡ hẳn 47 ở đây chẳng hạn thì mình cắt lỗ thì sẽ trách nhiệm rủi ro khoảng 6 phần trăm thôi trông không quá lớn vọng nó có thể lên đến đỉnh cũ hoặc thậm chí nó có thể vượt đỉnh tại vì mọi người thấy là cái cái vùng đỉnh cũ làm gì có ai kẹp số lượng lớn đâu bởi thế là đỉnh cũ thanh khoản rất là nhỏ để có kẹp thì cũng chỉ ờ, mấy chục nghìn một phiên nó không không không đáng là một cái lực cản lớn cho cổ phiếu còn nếu mà vượt qua cái vùng 60 cổ phiếu này nó cũng chẳng có đỉnh thế trước nó là một cơ hội nếu mà mình đánh giá giữa rủi ro cơ hội mình thấy là cái cơ hội nó rất là lớn nhưng rủi ro nó không đáng kể và mình giới hạn rủi ro khoảng ở mức 7 phần trăm để có thể tham gia được vâng à, cảm ơn anh về hai ờ, cổ phiếu ANV và BCM ờ, ở đây thì có một anh chị khách hàng có hỏi về đánh giá một trong hai những cổ phiếu mà khỏe nhất ừ, trong hai nhóm ngân hàng và chứng khoán thì hiện tại là cổ phiếu OCB và VND ạ Thế anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? OCB thì cái anh Du thấy nó vẫn chưa có gì xấu cả vì nó vẫn là trạng thái vượt đỉnh nó đang đi test là có điều nó đi test hơi lâu thường những cổ phiếu mà khỏe thì nó chỉ đi test khoảng 2 đến 3 phiên là nó sẽ cất cánh nó bay tiếp ấy. nhưng mà có lẽ là do cái tình trạng yếu chung của ngành ngân hàng đâm ra là mỗi khi nó nó định đi lên thì nó lại bị những phiếu ngành ngân hàng nó níu kéo lại bởi vì mà người ta hay so sánh tương đồng những phiếu trong cùng ngành với nhau còn phần mặt kỹ thuật thì nó cũng không có gì xấu cả và mọi người vẫn có thể mua được với cái kỳ vọng lên vùng 32 thì dù sao trạng thái này nó cũng hơn hẳn rất nhiều trạng thái ngành ngân hàng khác còn đang đóng góp ở vùng dưới đỉnh còn cổ phiếu này nó đã đã vượt đỉnh rồi và tất cả những ai lỗ thì đã đều được giải quyết hết rồi tất cả những ai muốn bán cắt lỗ hay là chốt lời gian qua nó đều cho thoải mái rồi không ai còn còn lỗ nữa cả nó là một trạng thái mà nó rất dễ dàng để bay về phía trước thì cổ phiếu này cái du hay là trung tâm tư vấn đầu tư đã khuyến nghị cho người mua ở vùng 26 đến 27 thì vẫn đặt kỳ vọng lên sát vùng 32 thì có thể tiếp tục mua vào thôi còn uh, cổ phiếu ngành chứng khoán thì uh, cổ phiếu như BCI nó sẽ là cơ hội mới VND thì đã qua mất cơ hội rồi vì nó lên nó chỉ điều chỉnh một phiên thôi nó điều chỉnh thêm cho vài phiên nữa cho mọi người mua thì thoải mái hơn nhưng mà mọi người thấy là thanh khoản thị trường tăng rất là tốt đâm ra là ngành chứng khoán thì người ta cứ nhìn thanh khoản thị trường và cái triển vọng về điểm số thị trường nó càng càng nảy số nhanh thì cái, cái diễn biến của ngành chứng khoán nó càng nóng nhanh thôi Càng ngành nó phụ thuộc vào cái, cái diễn biến của ngành của thị trường mà Đáng dung nghĩa là những trường hợp của VCI là những hợp mà một vài phiên tới nó có điều chỉnh thì người cân nhắc mua bây giờ hỗ trợ nó sẽ là vùng số 6, số 5 là nó vượt qua nó sẽ thành hỗ trợ hoặc là người cân nhắc những trường hợp mà nó, nó sắp vượt nhưng mà BS sẽ SHS các anh dung nghĩ bây giờ xác suất của những cổ phiếu này nó cũng là vượt là tương đối cao rồi mình nhìn thanh khoản phiên này vào rất là tốt và rất là tự tin và mình nhìn theo diễn biến của ngành thì ờ, diễn biến của triển vọng thị trường thì mình thấy là cái xác suất vượt nó tương đối cao rồi thì ờ, kể cả nếu mà không tham gia được VD DCA thì mình phải chuyển sang nhóm thứ hai là nhóm những mid cap ngành chứng khoán là nó nó khởi động sau một chút như, ờ, CTS thì nó hình như nó cách xa đấy CTS MBS hay là SSS là những cái cơ hội mà một hai phiên tới nó vượt đỉnh thì mọi người có thể tham gia được khi mà nó vượt đỉnh thành công trong phiên chiều thì mọi người tham gia phiên chiều thôi còn nếu không thì mọi người cứ lựa VRD VSI những cổ phiếu nó mang tính dẫn dắt ấy. thì bao giờ chết định những cổ phiếu đầu ngành mà có tính dẫn dắt thì nó vẫn hay hơn là là chết định những cổ phiếu mà thuộc top 2 đấy là quan điểm của du ở những cổ phiếu này thì uh, mình nghĩ là trong hai phiên tới nhóm ngành chứng khoán thì sẽ có thêm nhiều cơ hội mới cho người dễ dàng lựa chọn vâng, cảm ơn anh du ạ ở đây thì có một chị khách hàng hỏi thêm về chiều nắm giữ cổ phiếu BSR và CI ạ anh chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ BSR thì cận du vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ ở quanh vùng 25 26 ấy. hôm nay nó chạm 25 năm là nó bị dội lại và khối lượng không quá lớn thì nó cũng chưa phải là cái trạng thái phân phối đâu thì phân phối cổ phiếu này với cái quá trình tăng miệt mài như thế thì thường người ta sẽ giữ ngang người ta phân phối khối lượng lớn thôi ta sẽ đều đặn ngang nó một thời gian nào đấy người ta phân phối hoặc là nếu mà gặp những cái biến cố trường bất thường thì người ta muốn phân phối người ta chấp nhận là, là bán với ờ, khối lượng lớn ấy. bán ngay lập tức ấy. nhưng mà trạng thái trường đang thuận lợi như thế thì nó cũng không không có cái áp lực gì mà để người ta người ta phải phân phối ngay lập tức với khối lượng lớn và nó lộ liễu cả người ta sẽ có thể hoàn toàn giữ nó đi ngang giật dình thậm chí còn có thể kéo tăng tiếp nhưng mà cái dung nghĩ là vùng hai hai sáu vẫn đang tăng cự 25 năm 25 năm thì vùng tăng cự mà nó đang quan tâm ví dụ như từ nay hết hết tuần mà nó vẫn không không vượt được thì mình có thể cân nhắc cái chiến lược thì nó cũng đạt cái kỳ vọng nếu mà đo theo nhịp sóng tăng mình đã đo cho người từ từ trước từ giữa tháng 9 thì mình đã đo một vọng như thế và giờ nó cũng đạt rồi cân nhắc thì à, nếu mà mình à, cho thêm dữ liệu hai phiên nữa nó không tăng thì thì buộc phải thu tiền về thôi thì các phiếu ngành dầu khí nhìn chung là nó đang đang đuối dần đấy mình cũng phải lưu ý như PVS hay là gas hay là CNG hay PGS đúng không hầu hết nó đang có những hiệu nó chứng dần chỉ có trường hợp của của oil đây là trường hợp mà hơi đặc biệt là bắt đầu mới ngoi lên vượt đỉnh nhưng mà nó có vẻ nó không support cho các phiếu khác trong cùng ngành lắm vì nó nó không tầm ảnh hưởng nên cái dung nghĩ là quan sát vào hai bên tới và và cân nhắc việc lời quanh vùng 25 chấm x 26 thôi phiếu nào em nhỉ à, CI à, CI e à, e vâng CI e thì hiện tại nó đang tích cực và nó đang có cái cái kháng cự ở quanh vùng 24 là cái kháng cự nếu mà mình nhìn từ từ đỉnh 2017 đến giờ nhưng mà cái sức lực của của xe này khá tốt ấy, nếu mình nhìn theo thanh quả tham ra là cái xác suất nó vượt là cán dung là cũng tương đối cao nó có thể nó gặp đây nó sẽ bị dội lại nhưng mà nó sẽ dội nếu mà nó dội lại và khối lượng nó thấp ấy, và, và, và mức giảm nó yếu thì mọi người nên giữ người đặt một cái kỳ vọng lên lại cho cùng đỉnh của tháng tháng tư này nó hoàn toàn bình thường thôi thì giờ rất nhiều phiếu nó đã lên rất cao thì cổ phiếu lại có lên lại cái đỉnh tháng tư của năm 2021 hoàn toàn bình thường cái xung lực đợt này người quan sát là rất là tốt thanh khoản rất là mạnh những phiên tăng và so với xung lực của đợt tháng tư thậm chí còn mạnh hơn rất là nhiều thật ra những ai lạc quan hoàn toàn người ta có thể đặt những cái kỳ vọng nó vượt đỉnh của vùng 26 nhưng về mặt nguyên tắc thì chúng ta cứ phải uh, tuân thủ thôi là chúng ta sẽ quan sát ở vùng 2 26 còn cái, cái 24 này nó có thể là khó khăn cho chị đầu phiếu một vài phiên nhưng cái dung nghĩ là xác suất cao nó sẽ thì ờ, mình nên giữ tiếp thôi còn mua mới thì, ờ, thì nó cũng không có điểm mua mới đâu thì nó qua một điểm mua mới nếu mà tính ở vùng 20 nó vượt lên thì nó tăng khoảng 15 phần trăm rồi mua mới trong ngắn hạn thì không nên thì nó không phải là hướng uptrend nên là, là nếu mà áp chen thì mua đắt hơn 50 phần trăm nó cũng không, không đáng tiếc đâu nhưng mà nó vẫn là một cái trạng thái của chúng tôi đâm ra là để mua giá tốt thì mới kiếm được cái biên lợi nhuận nó nó tạm ổn nếu mua cao là không không ăn thua đâu mà kháng cự nó rất là gần nhưng mà có thì nên giữ thì kỳ vọng nó sẽ phục sáu Vâng, cảm ơn anh à, đấy có một anh uh, chị khách hàng hỏi về à, chiều mua vào cổ phiếu hoa sen hay là thép Việt Nam thì à, cá nhân như anh Du vừa trao đổi trên thì ngành thép đang là có, có những diễn biến ngắn hạn nó khá là tiêu cực tức là nó đang đi à, ngược lại với cái diễn biến chung tích cực theo chiều tích cực của thị trường à, trong đó thì trạng thái hoa sen là một trạng thái cùng với Nam Kim là những trạng thái mà bị áp lực chốt lời khá là mạnh trong một vài phiên gần đây do đó thì ngắn hạn à, nếu mà bị thế ngắn hạn thì chúng ta không tạm thời chúng ta chưa nên tham gia những cổ phiếu này à, còn cái thường, trường hợp của thép Việt Nam thì nói chung là nó không có cái nền đại diện trong nhóm ngành lắm do đó thì à, thường thường là nó sẽ bị ảnh hưởng và những cái cổ phiếu uh, đi đi đầu ngành nếu mà cái các cổ phiếu đầu ngành nó có những cái ừ, biến động theo chiều hướng tiêu cực ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về chiều mua và giữ cổ phiếu TCD và LIG anh Du có thể chia sẻ một chút hai cổ phiếu này không ạ? cổ phiếu này nó vẫn đẹp thôi nếu nhìn có lỗi kỹ thuật nó vẫn đang rất là đẹp thôi xu hướng nó không có gì để chê cả nó tăng miệt mài từ tháng 7 đến giờ tăng cũng cũng 3,5 lần rồi tham ra là việc mua mới cái dung nghĩ là hơi khó nghĩ với dân chiến đinh trừ khi mọi người hiểu câu chuyện cơ bản hay là nó có những thông tin gì phía sau mọi người có thể dám mua ở giá này còn với mình nếu mà chiến đinh mà nó tăng miệt mài hơn 3 lần trong vòng có có 3 tháng tăng liên tiếp ấy, thì tốt nhất là sau này đợi phải có những nhịp điều chỉnh tích lũy bắt đầu cân nhắc ta nó điều chỉnh cái lưỡi sau đấy nó vượt đỉnh nó confirm là cổ phiếu nó chỉ dừng nghỉ nó tăng tiếp câu chuyện còn dài thì không để tham gia còn như như hiện tại với mức giá hiện tại thì không nên tham gia nữa vì nó tăng tương nóng rồi TCB cổ phiếu nào đấy em ơi dạ LIG ạ à, LIG đấy g thì à, nó tương tự nó tăng cũng, cũng miệt mài từ tháng 7 đến giờ và nó qua điểm mua tốt rất là lâu rồi mình không thể mua một cổ phiếu mà nó không thể mua được nó phải có nguyên tắc để mà tránh những cái rủi ro tính đỉnh còn về ngắn hạn thì nó có vẻ đang đang ờ, có dấu hiệu đang bị chốt lời ở vùng giá hiện tại vùng 67 mình thấy nếu quan sát thì mấy phiên này nó cứ dội lên nó bắt đầu bị bán ấy. hôm nay khối lượng chốt tương đối nhưng mà khối lượng khối lượng thì lớn nhưng mà giá lại không giảm mấy chứng tỏ là cầu vẫn là tốt nó chưa có gì xấu tức là vẫn giữ tiếp được mua mới các dung nghĩ không nên vì nó đều là những cái trạng thái nó tăng tôi nóng thời gian qua thì giả định như nếu mà chết định theo theo xu hướng thì phải đợi một hai phiên nữa thực ra cái này nó cũng chưa hình thành cái xu hướng lắm vì nó cũng cần nếu mà kẻ xu hướng này nó hơi, hơi ngắn quá còn nếu mà nhìn theo nến ấy, thì nó cũng hơi tiêu cực một chút đến ngày hôm qua là một cái nến ờ, con quay ấy, là cái nến mà cho thấy là cái đà tăng nó chứng lại và nến này là một nến giảm nếu này là một nến đỏ rất dễ nghĩ nếu hôm nay nến đỏ đóng cửa 16 thì nó cho thấy đây là một cái cụm nến ờ, Evening Star là báo ờ, cụm nến sau hôm ấy, báo hiệu là sự đảo chiều của, của xuống tăng nhưng nay lại là một cái nến rút chân và và nó không quá tệ nó không ăn quá cái nửa của cái thân nến của ngày hôm, hôm kia ở phiên năm thì nó chưa quá xấu đâu thì quan sát hai phiên nữa nhưng nếu mà mình cứ cứ đặt một cái ngưỡng là nếu mà nó nó đóng cửa dưới 16 thì chốt lời cũng được tại vì nó tăng nóng rồi và nó có những cái dấu hiệu bắt đầu nghi ngờ về việc chốt lời thôi nó chưa xấu nhưng mà nó cũng, cũng vài dấu hiệu giá mình đặt một cái ngưỡng là nó thoái lui quá 16 mà phải đóng cửa còn trong phiên nó dao động là chuyện bình thường thì tâm lý trong phiên nhiều khi người ta hoảng người ta bán nhưng mà thường nếu mà cổ phiếu mà có các nhà đầu tư lớn ấy, thì ít khi nó để đóng cửa ở mức giá xấu lắm người ta sẽ đỡ ở cuối phiên ấy. mình nên quan sát ở cuối phiên nếu mà đóng cửa vỡ 16 thì thì chốt còn không thì cứ giữ tiếp thôi vâng cảm ơn anh ở đây có một anh khách hàng có hỏi về à, anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu đất xanh thì à, cá nhân linh thấy đất xanh à, trong cái dịp vừa rồi cũng tăng khá là tốt từ cái vùng đâu đó quanh 20 lên cái vùng hiện tại là đang đang dịch chuyển quanh vùng 24 Ờ, thì đất xanh là một cổ phiếu mà nếu mà nhìn chung về nhóm ờ, bất động sản thì chúng ta thấy đất xanh là cái nhóm mà cổ phiếu mà gần như là đi sau trong trong cái cái cái ờ, ngành bất động sản và ngắn hạn thì cổ phiếu cũng có cái vùng đỉnh đâu đó quanh 25 đến 25 năm thì do đó ở cái điểm hiện tại ở cái vùng giá quanh 24 này thì nếu chúng ta mua để cho kỳ vọng cho một cái vùng cản ngắn hạn trên vùng quanh 25 thì nó khá là ngắn và nó không phù hợp cho cái vị thế để chúng ta giao uh, mua vào ngắn hạn ở thời điểm hiện tại. À, còn nếu mà nắm giữ thì thời điểm này chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu nó có thể trở lại cái vùng uh, đỉnh ngắn hạn trước đó quanh tháng uh, đầu tháng 6, quanh vùng giá 25 25 để chúng ta cân nhắc ra bán ra. À, ở đây có anh chị khách hàng có hỏi thêm về chiều nắm giữ của cổ phiếu Novaland ạ. À. Anh Du chia sẻ một chút về cổ phiếu này đúng không ạ? Novaland này ạ? Vâng ạ. Novaland thì nó vẫn là trạng thái segway thôi thì nếu anh chị à, quá yêu thích nó anh chị tiếp tục nắm giữ đâu còn mua mới nên nếu mà có rồi thì nắm giữ cái diễn biến của nó trong vài phiên đây nó cũng cố vượt cái vùng sideways từ 100 đến 110 ấy. còn cái du thấy nó vẫn chưa thực sự quyết liệt nó vẫn chưa vượt hẳn tức là nó vẫn vẫn lưỡng lự thì nó cho thấy là dòng tiền lớn người ta vẫn chưa quyết liệt còn nếu mà muốn vượt mà dòng tiền lớn người ta đã, đã quyết tâm thì nó rất là dễ thôi nhưng khi không phải dòng tiền lớn mà cái dòng tiền do cá nhân hưng phấn đẩy lên thì nó thường nó sẽ bị dội ngược lại còn đến dòng tiền lớn thì mấy phiên qua đã vượt nó chạy băng băng rồi thì cán dung nghĩ là vẫn giữ được nhưng mà mình, phải ờ, chấp nhận một quan điểm là mình không không không ờ, bị áp lực bởi thị trường thì mình sẽ giữ được và thế là có những cái giai đoạn Novaland nó, nó sẽ quay rất là dài nó có thể sáu bảy tháng là chuyện bình thường chỉ là, là dài hơi hơn cổ phiếu này phong cách đi lên nó là thế nó cứ lên một thời gian nó sẽ quay rất là dài thế có những đoạn sẽ quay rất là dài quan trọng là có kiên nhẫn hay không còn cổ phiếu này chắc chắn là nếu mà nhìn về dài hạn nó vẫn rất, rất là tốt rồi vì cổ phiếu này quy đất rất là tốt và nó có những cái thương vụ ờ, gần đây nó rất là tích cực lợi nhuận thì cũng đang đang cải thiện rất là mạnh và cả nhóm ngành bất động sản thì đều kỳ vọng năm sau giá đất ờ, giá bất động sản tăng mạnh thì nó thúc đẩy ngành bất động sản tăng ấy những cổ phiếu như Novaland quy đất lớn thì chắc chắn là nó sẽ, sẽ sớm muộn nó cũng sẽ quay trở lại thôi quan trọng là kiên nhẫn thôi mình có chấp nhận là cổ phiếu đi ngang trong cái giai đoạn thị trường có phiếu cắt tăng hay không còn nếu như mình chấp nhận là là mình uh, đi theo cổ phiếu đấy đi cùng ấy, để để chọn ờ, và để nhận cái thành quả từ nó thì cái dung nghĩ là hoàn toàn bình thường còn mua mới là dung nghĩ không không nên và thứ hai là cũng đừng mua thêm vội vì khi nó đã sideways mình giữ một cái tỷ trọng vừa phải thăm dò chờ đợi thì nó đỡ áp lực còn nếu như mình càng thấy nó sideways mình càng đổ thêm tiền vào mà mà nó không tăng thì mình sẽ áp lực thị trường nó tăng giá và đến khi mình bán khi nó lại chạy thì rất là, là tiếc khi mà cơ hội nó bắt đầu nó đến thì nó vẫn là trạng thái sideways thôi không gì mới cả. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Ờ, ở đây có một anh à, khách hàng hỏi về chiều nắm giữ của Techcombank thì anh Du cũng đã chia sẻ à, ở phần trước rồi. Nếu là Techcombank à, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sự lựa chọn là tốt hơn trong ngắn hạn. Bởi vì sao? Vì Techcombank thì vẫn nhìn vẫn đang trong cái vùng sideways thôi, cũng chưa có một cái tiến biến nó tích cực ngắn hạn cả. À, Long Điền thì nó cũng ra có một cái giai đoạn tăng giá khá mạnh trong thời gian vừa rồi à, thì nó chỉ phù hợp với chiều nắm giữ thôi và nó cũng mang tính đầu động cơ khá cao thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ thôi chứ còn mua thì chúng ta cũng không có điểm để chúng ta mua cho những cổ phiếu mà nó đã tăng khá là nóng trong thời gian vừa rồi còn chiều mua kinh bắc thì anh du cũng đã chia sẻ câu hỏi trước rồi kinh bắc thì đã vượt à, vượt cái vùng đỉnh rồi thì anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc một cái nhịp điều chỉnh nó test lại cái vùng à, vùng đỉnh trước đó đã vượt để anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào cho cổ phiếu kinh bắc này ờ, ở đây một anh khách hàng hỏi về điểm mua của vgc thì uh, Thực VGC này hôm trước ờ, nếu anh chị theo dõi cái buổi ờ, ờ, ngày thứ sáu tuần trước thì anh Du cũng đã chia sẻ khá kỹ về cổ phiếu VGC này rồi. Thì VGC đã vượt đã vượt cái vùng đỉnh của cổ phiếu trong cái một vài phiên gần đây và hiện tại đang có giao dịch quanh giá 41 thì như anh Du có trao đổi ở buổi ngày hôm trước thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này đâu đó quanh giá 40 à, nếu có điều chỉnh à, trở lại trong một vài phiên sắp tới. Ở đây một chị có hỏi về cổ phiếu Phú Tài có thì chị đã hỏi là có nên mua vào để chờ có nên mua vào thì điểm hiện tại không ạ anh du có thể chia sẻ thêm một chút về cổ phiếu phú tài không ạ và hay thì là hai cổ phiếu nó xem xem nhau để kinh doanh cái là hai cổ phiếu này diễn biến trong trong uh, mấy tuần qua thì nó hơi hơi đuối so với mặt bằng chung thị trường tức là nhìn thì có ai đấy đang chốt lời trong vài tuần qua rất là mạnh đều đặn nó đang ngược thị trường nếu mua đầu tư cái dung nghĩ là hoàn toàn được là mình mình mua góc độ đầu tư thì mỗi lần nó về kinh giá hiện tại nó đang về sát cái vùng kinh giá thì quanh khoảng khoảng 108 107 đấy là chạm kinh giá tương đương với EM, MA khoảng 60 ngày là 107 mua đầu tư mua được còn mua chiếc đinh thì cái rung lên thì chiếc đinh thì, ờ, thì nó đang ở trạng thái đuối này càng ngày nó càng tụt so với bằng trung thị trường nó chưa xuất hiện cái dấu hiệu là khoảng một cái con sóng mới với cổ phiếu này nó không hợp với chiết đinh còn mua đầu tư kinh nghiệm nắm giữ thì hoàn toàn được vì cổ phiếu này về mặt cơ bản hay là kỹ thuật chung và dài hạn này không có gì để chê cả cơ bản nó càng ngày càng tăng trưởng và và nhìn đồ thị chung của dài hạn thì nó càng ngày nó càng vượt đỉnh đi lên nhưng nó không có gì xấu cả. chỉ có ngắn hạn thì nó xấu một chút thôi nó cần sự nghỉ ngơi nữa sau quá trình nó tăng cũng tương đối tốt thời gian qua đó. À, chứ định ngắn hạn thì khi cổ phiếu nó đang sideways nó đang đang giảm ngắn hạn như này mình vào mình sẽ mất tiền mình thế nếu mà mua đầu tư chung của dài hạn tức là nắm giữ một đến vài năm thì cán dung nghĩ là nó ra tốt đối với cổ phiếu tài còn nếu mà trading ngắn hạn thì hiện tại chưa nên mua tức là tránh và quan sát thêm thời gian nữa đến khi nào xuất hiện những cái cái phiên thanh khoản tốt hơn và và cổ phiếu nó tăng tốt trở lại thì mình sẽ cân nhắc thì ờ, có lẽ du sẽ đánh giá cổ phiếu này sau vì hiện tại nó chưa có điểm mua nó phù hợp với đầu mua đầu tư hơn vâng cảm ơn anh về câu trả lời cho cổ phiếu PTB ở đây có một à, anh chị khách hàng có hỏi thêm về hai cổ phiếu ờ, trong nhóm ngân hàng đó là STB và MBB trong đó MBB đã hỏi muốn hỏi về chiều năm giữa cổ phiếu ngân hàng thì nó đuối như nhau hầu hết nó không đem lại cái quả thật tốt trong và chúng ta nó phù hợp với lại những anh chị nào đã mua đầu tư hoặc là uh, mua kẹt thì buộc phải cắn răng chịu để đợi nó hồi phục để mình mình thoát ra cho đỡ thiệt hại so với giai đoạn tháng 6 đó, nếu một người lỡ bán thôi còn để chết đinh thì tất, tất nhiên là không phù hợp chết đinh hầu hết nó răng rất là yếu và những trường hợp của STB nó có hồi phục về kênh giá thì quanh vùng 29 thì cũng có thể 28 trước 29 thì cân nhắc cái việc mà mà thoát ra còn hiện tại chết đinh mới những phiếu này không nên rồi nó rất là đuối MB nó tương tự MB thì kênh giá thì nó sẽ hồi phục vùng 30 giả định nó chỉ là xu hướng hồi phục mà nó không có sóng mới của ngành ngân hàng hiện tại nhìn cổ phiếu ngành ngân hàng thì cũng có để, để kỳ vọng một sóng mới của ngành này thì hầu hết những cổ phiếu ngay cả những cổ phiếu chất lượng cao hay là tính dẫn dắt như Techcombank nó cũng chưa có gì dứt khoát cả còn hầu hết là những hình thái đã cách xa đỉnh rất là xa và đang đang lầm lũi hồi phục lại với mức hồi phục rất là yếu trong cái đấy dòng tiền khen cá nhân có vẻ hào hứng nhưng mà các cái tổ chức ấy, thấy là, là người ta bán ra quá nhiều người ta đang bán những cổ phiếu blue chip quá mạnh có vẻ người ta đang thận trọng hơn hơn mình rất là nhiều mọi người không nên cố chết đinh ở những cổ phiếu mà đang đuối như này nó rất khó để kiếm được tiền còn nếu có nên đợi lựa cái thị trường hồi phục để mình ờ, nó hồi phục lên để bán tinh ờ, đá trên của cổ phiếu này của B là quanh vùng 30 hay là STB ở vùng 28 chấm x ấy 28 tháng 5 này đấy đến 28 29 ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn buộc về phải giữ để đợi bán còn mua mới thì không nên bởi vì như này rất khó chiết định và có muốn kiếm được 10 phần trăm rất là khó trong cái thị trường đang có rất nhiều cơ hội để, để mình ờ, tận dụng nó tốt hơn vâng, cảm ơn anh vì hai câu ờ, câu trả lời cho hai cổ phiếu ờ, nhóm ngân hàng ở đây một anh khách hàng hỏi về chiều nắm giữ của Phước Hòa và Đất Xanh thì Linh cũng vừa hay du nó vừa trao đổi về hai cổ phiếu này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ hai cổ phiếu ờ, Phước Hòa và Đất Xanh ờ, trong các phiên sắp tới ở đây có một ờ, chị khách hàng có hỏi về có nên mua vào cổ phiếu NLC NLC không ạ không, thấy cổ phiếu này ạ à? LGC bất động sản Netland anh à, cổ phiếu này thì thanh khoản nó thấp và khó chết đinh lắm thực ra không phân tích được đâu và người thấy là cái cái diễn biến của nó trước đây có những giai đoạn nó rất đáng ngờ thanh khoản nó ví dụ như giai đoạn tháng 8 tháng 12 đã được tạo lập à, ờ, như một cái máy thanh khoản nó đều giám sát như này cái dung nhìn những cổ phiếu này thì mình nhiên nó trong đây cả cộng thêm là cái thanh khoản thấp thì tốt nhất là bỏ qua nên cố chứ người đấy là rất nhiều cái giai đoạn của phiếu thanh khoản nó nó đều dám dắt cứ thử xem những cổ phiếu nào mà người thường thường mua bán người nó nó diễn biến được đều đều như này thường những cổ phiếu tính tự nhiên ít khi thanh khoản nó đều nhau bắt bắt như này trong thời gian dài nó chỉ trùng hợp một hai phiên thôi còn nếu đều như cái răng lược như này thì rất là đừng có đụng vào tránh thôi những cổ phiếu này thì, thì thường nếu mà xem góc độ cơ bản nó cũng có những cái vấn đề nó không không được ổn lắm đâu mình sẽ không có thời gian để phân tích mọi người nhưng mà nhìn cái đồ thị này tốt nhất là không nên cộng cái thanh khoản thấp nữa nó không xứng đáng một cơ hội mà mình phải đào sâu nghiên cứu để mất thời gian ờ, đâu vì cơ trên thị trường có nhiều cơ hội nó chất lượng hơn đấy mọi người nên tập trung những cơ đấy vâng ạ cảm ơn anh ở đây có một anh khách hàng có hỏi về chiều mua mới của cổ phiếu Vinh Hoàn VHC ạ anh chia sẻ một chút về cổ phiếu này không mua mới những cổ phiếu nó, nó tăng miệt mài này rất là khó rồi nó không được mua mới và nó không có một cái nhịp điều chỉnh tỷ lệ thì thường uh, ờ, trading thì những cổ phiếu mà nó đã qua điểm mua thứ nhất là phải chấp nhận bỏ qua thôi nó phù hợp với những ai có tiếp tục giữ để tận hưởng cái cái nhịp tăng vì mình cũng biết là nó tăng được mấy phiên nữa thì nó lại rơi giả sử như một người mua phiên ngày mai mà sau đấy nó nó chỉ cần một nhịp điều chỉnh nó quay lại cái kênh giá thôi để nó lấy đà nó tăng tiếp thôi thì có khi là người mua đúng cái, cái đỉnh ngắn hạn và một vài phiên về người thấy lỗ 50 phần trăm người chán người bán ấy, thì có khi là nó lại một nhịp sóng tăng mới nên tốt nhất là đã lỡ nhịp đợi thôi đợi khi nào nó có những nhịp điều chỉnh thì mình quan sát cái quá trình điều chỉnh đấy nếu mà nó nó là một nhịp điều chỉnh thông thường để nó tạo sóng mới thì nó mua còn uh, mua lúc mà nó chơi vơi này mà nó cách xa cái vùng cao khoảng ờ, ba phần trăm rồi còn ít nó vùng tính nó vùng năm 50 x là ờ, vùng cuối cao giờ là 65 nó vượt qua gần 30 phần trăm thì không phải là một cái cái chỗ để mình uh, chấp nhận mua đuổi anh cũng nghĩ là nên nên đợi vì mọi người thấy là sóng của cổ phiếu này nó rất là nhọn đấy nhịp điều chỉnh người thấy nó rất là sốc nếu người mua người dính những nhịp điều chỉnh này chắc chắn là người sẽ không kiên nhẫn giữ được đâu và người cắt lỗ khi đúng đáy trong nhiều phiếu nó vẫn là cái cổ phiếu tăng trưởng trung hạn thì thứ nhất là phải đợi thời điểm đó còn không không không nên mua lúc này vâng một uh, câu hỏi uh, cuối trong uh, chương trình buổi hôm nay uh, có một anh khách hàng có hỏi về uh, chiều nắm giữ cổ phiếu PGC anh có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? PGC thuộc dạng thanh khoản hơi bé nếu mà nhìn ờ, nhìn xu hướng ngắn và trung hạn người thấy cổ phiếu rất là đẹp có tính ờ, trong nhiều năm qua cổ phiếu nó càng ngày càng đi lên nên là những người chơi đinh ngắn hay là dài hạn hay trung hạn đều kiếm tiền từ nó hết nó là một trạng thái tích cực một cổ phiếu mà nó đi lên thì, thì dân đầu tư hay dân đầu cơ kiếm tiền được nó là những cổ phiếu mà góc nhìn nó rất là tích cực mình rất thích những cổ phiếu như thế và những cổ phiếu nào mà nó chỉ là giảm cho nó hồi lại mình không thích lắm vì nó không đem lại nhiều cái cái, cái giá trị cho thị trường cho cổ đông và cho Ờ, cả thị trường chứng khoán trong ngành có những cổ phiếu nào nó đi lên miệt mài nó đem lại lợi ích cho cả người nắm giữ ngắn hạn trung hạn và dài hạn là những cái rất là tuyệt vời cổ phiếu này thì khoản hơi thấp và nếu mà nhìn ờ, trong vài ba tuần đây thì nó có vẻ đang điều chỉnh nhưng còn nhìn xu hướng trung hạn nó rất là đẹp xu hướng và trong mấy năm qua rất là đẹp nó phù hợp với lại trạng thái phù hợp với đầu tư hơn mọi người nên xem cơ bản cổ phiếu để, để mà đầu tư thôi còn trạng thái này nó thanh khoản nó thấp này thì, thì chết đinh cũng không dễ đâu thanh khoản có vài trăm nghìn một phiên tương với khoảng thanh khoản cũng năm tỷ đó, nó rất dễ bị tác động bởi một hai cá nhân người ta có số tiền người ta muốn mua một phiên thì nó hình đẹp nhưng mà người ta bán một phiên thì nhìn nó xấu còn nếu mà nhìn chung lại diễn biến của ba tuần này thì nó hơi đuối thì nếu mà giả sử như một người mà chết định ngắn hạn một người có lãi tương đối tốt thì nên, nên cân nhắc cái việc mà chốt để mình tìm kiếm những cái vị thế mới để nó sinh lời nhanh hơn còn trạng thái này thì cả nó không rơi nó sẽ là sideways thôi rất khó chết đinh nó qua điểm bán tốt mà thôi dù sao uh, nếu xét trong bối cảnh thị trường tại nếu mà thu tiền sẽ có nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận hơn là cứ ngồi im để đợi như này cổ phiếu này có vẻ nó phù hợp với những người đầu tư và kiên nhẫn hơn còn chết đinh thì thì dù thế là thanh khoản thấp là một thứ hai là là vài tuần nay nó đang thoái trào thì nó sẽ không phù hợp với đầu tư đâu mọi người khi mua một cổ phiếu để đầu tư hay đầu cơ người cố gắng tìm hiểu cái đặc tính của nó xem mình có phù hợp hay không tại vì nếu mà mình không phù hợp với nó thì, thì không thể kiếm tiền từ nó đâu mặc dù nó có thể sau 5 năm nữa nhìn lại nó vẫn là tăng đấy nhưng mà vì chúng ta không phù hợp nên là chúng ta không đi cùng với nó được lâu dài đâu thì uh, xin uh, dừng cái buổi đây cảm ơn các chị nhà tư đã tham gia và xin chuyển lời vâng ạ à, cảm ơn anh du ạ à, do thời trưởng uh, chương trình uh, cũng có hạn ấy, thì linh xin phép được kết thúc chương trình uh, ngày hôm nay tại đây ạ